Ê, bạn vẽ đẹp thế. Bà là ai? Vẽ mình một bức nha. Không. Đi mà. Đéo. Đi mà. Có tiền thì vẽ. Uhm. Đéo phải phát boy. Hmm, có... Có tiền vẽ. Mẹ, bố vẽ nhóm mày thật đi. Sao mà bố vẽ được có cái giờ thì đéo nào. Nghe đây con Malone. Vẽ đéo đơn giản là ngoái vẽ phát đâu. Vẽ đẹp là có một quá trình rất là dài và mày nghĩ mày có thể đánh nổi đúng thời gian đấy không vì gì à? Không nàng mà đòi có ăn. Ăn đầu quẩy. Nha, ăn cơm.